Hello chào cho cả anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại và xem kèo bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm nay mình có lên cho anh em hai trận đấu ở giải ngoại Anh rồi Trận đấu giữa Manchester City cũng như Brighton Và trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool à, Một trận đấu à, sớm ở vòng 13 ngoại Anh Vào lúc 18 h 30 và một trận đấu là 9 giờ Và tiếp đây mình sẽ làm cho anh em một trận đấu cùng giờ với trận đấu giữa Manchester City và Brighton and Home nữa Đây là trận đấu giữa Everton và Crystal Palace À, trận đấu cũng sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ và Crystal Palace à, sẽ lên làm khách trên sân của Everton. Hiện tại thì à, cái kèo handicap đang là đồng banh anh em ạ. À, xét một chút về đội hình cũng như là lực lượng của cả hai đội bóng trước nhá. À, Everton trận đấu này họ sẽ chơi với chiến thuật đấy là 433 và về lực lượng thì họ đang thiếu vắng đấy là Mina, uh, Godfrey, uh, Patterson và uh, ờ, Tuchel còn về bên phía của Crystal Palace thì họ thiếu vắng đấy là Kline, Richard và Mark Arthur và có thể sẽ có sự trở lại phục vụ trở lại của Nathan Ferguson cũng như là uh, hết À, ờ, xét một chút về vị trí thì hiện tại Crystal Palace đang xếp thứ 11 sau 10 vòng đấu với 13 điểm còn Everton thì sắp xếp thấp hơn tuy nhiên thì Everton lại thi đấu uh, hơn một trận và có 10 điểm về hiệu số thì uh, mình nghĩ rằng là cả hai đội thì uh, Crystal Palace có phần nhỉnh hơn khi mà họ có đến 12 bàn thắng sau 10 bàn đấu còn uh, Everton họ chỉ có 8 bàn thôi còn về uh, bàn thua thì uh, gần như là bằng nhau và đặc biệt rằng là với phong độ hiện tại của Everton thì mình cũng không đánh giá cao Everton trong cái trận đấu mà họ được thi đấu trên sân nhà họ đang có một chuỗi 3 trận à, thua liên tiếp anh em còn với à, Crystal Palace thì họ tích cực hơn khi mà trong 3 trận đấu gần đây nhất thì họ đã có hai chiến thắng và một trận hòa ờ, À, về uh, cái lực lượng cũng như là những màn thể hiện của Crystal Palace ở trong những trận đấu ở đầu mùa giải à, đối với Everton thì chắc chắn rằng là Crystal Palace sẽ là nhỉnh hơn cũng như là ăn đứt uh, Everton mình uh, đây chỉ là những nhận định của mình nhé. uh, ờ, Crystal Palace uh, họ đã thi đấu với những đội bóng mạnh như là Liverpool hay là uh, những đội bóng như là Manchester City thì họ đều là những đội bóng chủ động cũng như là có bàn thắng trước của hai cái đội bóng mạnh này đó còn với Everton Everton thì khi gặp uh, những cái đội bóng mạnh thì uh, chưa có uh, trận đấu nào là họ chiến thắng cả đây cũng là những cái lý do cũng như là uh, một chút về uh, vấn đề mà anh em chúng ta có thể để ý đến uh, xét một chút về mặt lịch sử thì uh, cả Everton cũng như là Crystal Palace thì uh, trong ba trận đấu gần đây nhất uh, trong hai trận đấu gần đây nhất thì uh, phần thắng cũng như là uh, cái kết quả thì uh, nó bằng nhau khi mà Quito Palace ở trong một trận đấu ờ, đấu cúp thì họ chiến thắng với Everton với tỷ số 4-0. Tuy nhiên thì ờ, vào tháng 5 năm ngoái thì ờ, Everton lại chiến thắng Quito Palace với tỷ số 3-2 ở trên sân nhà. Đây cũng là một trong số những cái lý do cũng như là những cái điểm để anh em chúng ta có thể đi kèo trận trong ngày hôm nay. À, Everton đối đầu với Quito Palace trên sân nhà có phần tích cực hơn và hiện tại thì kèo đang là đồng banh uh, Everton uh, được nhận định là sẽ là một đội bóng đua trụ hạng ở trong mùa giải năm nay đó với việc là đã bán đi rất nhiều những cái uh, uh, cầu thủ cũng như là mất đi khá là nhiều trụ cột rồi tuy nhiên thì uh, vẫn còn đấy những uh, uh, cầu thủ cũ cũng như là những cái uh, uh, cầu thủ trung thành với uh, đội uh, Everton ví dụ như là Jordan Pickford rồi là Mikolenko và uh, Alex Igobi đây cũng là những cái trụ cột mà năm ngoái cũng như là những năm vừa rồi đã thi đấu rất tốt cho Everton xét một chút về uh, tổng số bàn thắng trên dưới cả trận đang là ở cái mức uh, ờ, 2.25 cũng như là hai hòa một cái mức kèo mình nghĩ rằng là uh, khá là mềm để anh em chúng ta vào trong trận đấu này à, và tiếp đến đấy là cái kèo thẻ 3.5 và cái kèo tài góc 10.5 à, ờ, kèo góc thì chắc là chúng ta bỏ qua đi à, một trận đấu như thế này thì cũng à, mình không nghĩ rằng là với cái mức kèo 10.5 này thì chúng ta có thể đi được tuy nhiên thì mọi chuyện đều có thể xảy ra ở một trận đấu và tùy theo lối chơi của à, các đội bóng cũng như là cầu thủ ở trên sân anh em còn với cái kèo thẻ 3.5 à, một trận đấu cũng như là hiện tại thì cả Everton cũng như là quito Palace họ đều cũng cần phải có một chiến thắng à, trước mắt là quito Palace trước đi nếu như trận đấu này họ chiến thắng họ sẽ uh, vươn lên vị trí ít nhất là thứ 9 trên bảng xếp hạng khi mà Brighton and Home uh, à, sẽ gặp Liverpool trong một trận đấu sớm vào buổi tối ngày hôm nay còn về phía Everton thì tất nhiên rồi uh, một chiến thắng là điều tất yếu trong lúc này khi mà đã có chuỗi 3 trận thua liên tiếp cũng như là đang để cho những cái đội bóng cầm đèn đỏ bám rất sát rồi chỉ cách nhau đúng 1 đến 2 điểm thôi đây cũng là à, những cái trận đấu mà Everton cần phải có điểm để có thể à, nới rộng cái khoảng cách của các đội bóng cầm đèn đỏ. với cái kèo tài, à, kèo chấp thì chắc là với cá nhân mình thì mình sẽ đặt niềm tin vào Crystal Palace nhiều hơn so với Everton và cái kèo tài hiện tại đang là hai hòa à, mình nghĩ rằng là chúng ta có thể là điểm tin vào cái tài hai hòa này cũng như là có thêm một cái mã kèo nữa đấy là cái mã kèo mà cả hai đội cùng đi bàn đấy mình sẽ nốt lại à, cho anh em ba mã kèo anh em chúng ta có thể đi trong trận đấu này nhá và mình nói rồi đây cũng chỉ là những cái kèo tham khảo để anh em chúng ta bình luận ở trên kênh thôi còn tất nhiên rồi những cái kèo uh, quyết định thì mình sẽ đẩy cho anh em xuống nhóm cũng như là khi nào bóng lăn thì mình mới chơi mà vì vậy nên là mình sẽ làm cho anh em những cái kèo để anh em chúng ta có thể mà nhận định cũng như là tham khảo một chút trước khi trận đấu bắt đầu anh em nhé tài à, hai này tài hai tiếp đến là cái kèo là cả hai đội có bàn đấy đây sẽ là ba cái mã kèo hai cái mã kèo chính và một cái mã kèo đặc biệt để cho anh em chúng ta có thể tham khảo trong cái trận đấu này còn tất nhiên rồi à, hiện tại thì còn đến tận 5 tiếng tận 6 tiếng nữa thì mới bắt đầu cơ vì vậy nên là cái kèo có thể thay đổi bất kỳ lúc nào khi mà có một uh, sự kiện gì đấy xảy ra ví dụ như là đội hình của Everton cũng như là Crystal Palace có thể thay đổi khi mà trận đấu bắt đầu cũng như là các cầu thủ trên sân cũng có thể được huấn luyện viên cất đi để ờ, tính về cái đường dài đúng không <clears throat> đấy vì thế nên là chưa nói trước được điều gì cả chỉ có khi nào bóng lăn cũng như là chúng ta theo dõi uh, trận đấu một cách sát sao thì chúng ta mới đi được những cái kèo sáng nhất được